Dạ chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh ạ Em chào tên bạn. là Phương Nhi à, Em năm nay 24 tuổi, em đang làm điều dưỡng ở ờ, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh Em sinh ra và lớn lên ở, Sài Gòn Làm công việc đã được bao lâu rồi em? Em làm công việc này được 3 năm rồi à, Mời bạn Nam giới thiệu à, Chào chị à, Quỳnh à, Linh, bà anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường Và chào bạn Minh ấy à, Em tên là Khoa, 31 tuổi Em là IT, quản trị mạng cho một công ty uh, sản xuất bài dây cáp à. Dạ ở mình Bình Dương à, đến từ đâu à, em sống ở thành phố Hồ Chí Minh à, em nghĩ lý do tại sao mà em chưa có bạn trai um, có hai lý do nho nhỏ thứ dạ. nhất á, là môi trường làm việc của em khoa em làm thì đặc trưng là của người già mà người già thì đâu làm ăn được gì <laughs> người già nào ai nói người già không làm gì được nói này đụng chạm nha tôi cũng già nha Em hơi khó tính Trời mặt vậy mà khó tính hả? Dạ, em gọi là khó chịu thì đúng hơn Mọi người nhìn em lần đầu tiên Thế sao mọi người không có ấn tượng nhiều hay sao á Cái lướt lướt qua ngó nhỏ bạn thân cái bên Rồi hết phim Thì bé mốt đi đừng có dắt nhỏ bạn thân đi theo Bạn thân không dắt nó theo dắt ai giờ Trời ơi thì khổ ghê Bạn nam, nghe bạn nữ giới thiệu nãy giờ em thấy thì sao? Bạn nữ em chắc khó lắm Kiểu như là chọn về chọn người yêu đúng không? thấy dễ ẹt à mà sao của nó cũng khó chị cũng không biết nữa còn à, cho mình hỏi kỹ xíu bạn nam là như thế nào em thì không thích quen uh, trong người trong công ty chỉ à. thích quen người ngoài ngoài thôi mà công việc của em là tiếp xúc với máy tính nhiều không có tiếp xúc nhiều người nhưng giờ vẫn còn ờ, lập thành chưa có mối tình nào không có dạ hai mối tình rồi <laughs> hai mối tình mối tình dài nhất là bao lâu là hai năm lý do tại sao mình chia tay kiểu như lúc đó em còn đi học à, vừa học vừa làm ít quan tâm đến bạn nữ nên từ từ tình cảm nó xa dần bây giờ có thời gian quan tâm không giờ dạ, là em đã học xong hết rồi bao nhiêu lâu nữa thì bạn tiến tới hôn nhân được à, nếu được thì là khoảng năm sau năm sau à, bạn nữ mình có bao nhiêu mối tình rồi dạ chưa có à chị chưa có mối tình nào hết dạ chưa là chưa đến tay dạ chưa chưa hôn chưa ôi trời ơi trong trắng quá À, vậy thì bây giờ em ước ao người, người chồng tương lai của mình là người như thế nào? Một người cao khoảng trên mét 7, không mập không dạ. ốm à, cao ráo mét mấy dạ, mét... dạ mét bảy sao vậy bên kia sao vậy lý do tại sao phải chọn từ mét bảy trở lên dạ tại em khoảng mét sáu mét năm chín mang đôi dài 7 phân thì khoảng mét sáu sáu một anh trên mét bảy thì em búi tóc lên khoảng hai ba phân nữa là chắc vừa trời tính kỹ dữ trời tính sao mà xa dữ vậy biết phải cao cao chút đi mới xuống ví dụ em bên đây anh thấp anh mất mét năm mươi rồi sao không lấy gì cho anh về nha anh về là chưa em ngoài thị trường có dài độn hai tóc không nói đổ ngồi hộp hết trơn rồi nè em cũng là từng học à, về sinh học thì hai gen mà thấp á thì nó gặp có khi lại cao lên em biết đâu nó gen lặng nó hiện lên rồi hai lặng trời em rồi còn yêu cầu gì nữa không nói là coi coi có đủ cơ hội ngồi đây không không có râu mà không có mụn anh trai không có râu sao ủa sao đàn ông phải có râu chứ em tự nhiên không có râu là thì cạo dạ, thôi dạ, tôi coi con này coi không có râu là sao gì kỳ vậy con trai thì phải có râu đôi khi cũng phải có mụn chứ nhưng mà phải làm sạch ta nói là con trai không có râu là nó kỳ lắm á nhưng mà giờ người ta thích không có râu giờ tôi thích vậy sao giờ không có râu <laughs> ừ. Ngọt rồi à? khó không không rượu bia không cờ bạc em thì là không hút thuốc với lại uh, rượu bia thì dịp đặc biệt mới uống rồi còn gì nói hết luôn đi em dạ biết nấu ăn biết không em biết nấu mì gói được mà sao kỳ vậy sao kỳ vậy bên đây Sốc. cô nói sao kỳ Cho vậy bị về anh ơi bạn ở đây mồ hôi đổ ướt áo hay à khó quá giờ không biết đứng bên phe nào đây nữa mà em có ưu điểm khuyết điểm gì không để nói cho bên kia ta nghe coi người ta có hợp không để người ta cố gắng nè ưu điểm của em thì không có nhiều em hay cười em thích chăm sóc người khác khuyết điểm thì nhiều lắm em nấu ăn không có được ngon ăn được thôi bởi vậy em yêu cầu bạn nam biết nấu ăn để em à nấu ăn dở quá bạn đó cũng nấu được cho em ăn thì em không biết nấu ăn thì em đi học nấu ăn đi em có thời gian đi học thì đâu có bắt bạn kia thì bạn kia cũng bắt đi làm vậy tự nhiên bắt ta đi học mình không đi học hai thằng đều đi học đi mà hai thằng đều đi học <laughs> hai thằng đi học nấu ăn nha em không biết nấu ăn thì nó rủ hai thằng đi học nấu ăn kìa không thích vậy giờ đi về thì không thì có thể là về nhà mẹ em có thể chỉ cho bạn à có nghĩa là làm dâu phải không làm hỏi cái coi chịu làm dâu không nữa làm dâu được không? chịu nữa quá. Ừ, miễn là bên đó ờ, chấp nhận được cái thời gian làm việc thất thường của em thì không sao hiểu rồi cũng nhiều khi tăng ca đồ trực ban đêm á phải không thường xuyên thường xuyên dạ khó quá tăng ca đúng rồi nếu mà khi yêu thì mình phải chấp nhận uh, cái nghề của bạn đó cũng được đúng cũng không được, dạ. mình thích người phụ nữ như thế nào em ờ, thích phụ nữ gia kiểu gia đình không thích phụ nữ kiểu xe xua đua đòi hoặc là đem cái chuyện ờ, riêng tư của mình lên xã hội để kể cho tao à, nghe dạ. không có động vậy đâu khó là nhiều người giờ đem dạ. riêng tư mình đem facebook dạ em facebook thì em kết kết anh nói em hả à. Ủa sao em nói chuyện bắp bắp bắp bị mình bị cà lắm nói một câu dài xíu coi lúc Hả? em buồn em làm gì nghe nhạc nói câu dài chút coi thôi nghe nhạc được rồi chị lúc em vui em làm gì lúc em vui thì em đi ờ, dạo chuẩn bị gì để đám cưới chưa chuẩn bị hết rồi chị Bây hết rồi. Dạ. là cái gì cái đó là lúc đó bạn mới sẽ biết bây giờ phải nói ra cho bên đây ta nghe người ta hấp dẫn người ta mới chịu cô này cũng khó lắm theo, theo như chị nói thì là đâu phải là lấy người đâu mà là lấy của đúng không không có của thì sao mà lấy vợ chắc chắn phải có mới lấy rồi chị phải có cái gì Ôi chị khó chị hỏi em khó à Thằng gái rồi hỏi quá Khó, đòi hỏi quá à, Tôi có gì tôi giấu chung lại giờ tôi nói có năm Chưa có dạ, gì trơn á Ai nó có gì tôi có hết trơn rồi đó Tôi để ở nhà đó, ba mẹ tôi chuẩn bị hết rồi đó Thôi bây giờ à, mình à, nói chuyện người thân đi Em trai có đi với ai không? Dạ em có đi với thằng bạn Thành dạ. Thằng nào? bạn Thành dưới vậy ngồi dưới Bên kia nó Tại... Ờ, hai thằng đi học Bên đây nó đi với thằng bạn Chào thằng bạn thân Chào anh Quỳnh Linh, à, chào chị Cát Tường ạ à mình tên là Nguyễn Trường Hải mình là bạn thân của Khoa thì à, Khoa là một người rất là thân thiện dễ gần gũi đó là cái ưu điểm còn cái à, khuyết điểm là trong giao tiếp thì Khoa hơi nhút nhát một chút nếu như bạn nữ mà ưu tiên về chiều cao á, thì có thể là bạn sẽ bầu qua người bạn nam có thể giúp bạn à, đi đến hạnh phúc rồi cảm ơn bạn dạ bạn gái có người thân đi theo không bạn um, có mẹ chị họ rồi mấy bạn đồng nghiệp nữa dạ chào cô chào quyền linh chào cát tường dạ, à, hôm nay mình đi theo con gái đến đây nói chung á thì nó thì cũng không có gì gọi là khó tính đâu có một cái là do cái công việc rồi một phần á là do là bé nó mất ba sớm thành ra khi nó nó, nó va chạm với cuộc sống sớm quá thành ra cái suy nghĩ của nó đôi khi nó hơi cứng nhắc một chút xíu ừ, theo tôi nghĩ thì coi như là cái chuyện vấn đề tình cảm thì thôi cứ để cho hai đứa cứ theo con tim của mình mà mà phán đoán đi dạ. không có nên cứng ngắc quá trong vấn đề đó dạ. ờ, con Thôi, cô nhận xét bạn trai bên kia như thế nào ạ à? nói chung là được ờ, cách nói chuyện thì cũng điềm tĩnh không không có vấn đề gì tùy theo cái cảm giác dạ. của con khi mà quay lại hai đứa nhìn nhau thôi dạ. Dạ, mình rồi. sẽ có suy nghĩ như thế nào đúng rồi cảm, dạ, ơn. cảm ơn cô đó mẹ nói rất là hay thấy chưa thôi mình cho hai à, bạn gặp mặt đi khẽ màn lên nhớ nghe là mẹ nhớ cứng rồi hai bạn chào chào anh ạ à, ờ, hy vọng em sẽ dễ thương cảm ơn ừ, anh nói anh làm việc ở bình dương vậy thì mình sáng đi chiều về hay là sáng. sao ạ à? anh đi sáng đi chiều về sáng đi chiều về mà anh không về khuya đâu dạ. <laughs> công việc của em đó một tuần mình phải trực đêm tới uh, ờ, 2 ngày lận như vậy thì uh, anh có chấp nhận được không ạ à? đối với anh quan niệm tình yêu là nghiêm à, tôn trọng và chấp nhận những gì mà cũng thuộc về người yêu Vậy còn bên gia đình anh thì sao? Đối với một cô con dâu đi làm về mệt đuối nằm một đống không làm ăn được gì hết, không làm không làm được việc không. nhà, ờ, cơm nước cũng có làm <laughs> nhưng mà sẽ không có thường xuyên như những uh, công việc văn phòng thì uh, <laughs> bên phía gia đình anh sẽ nghĩ như thế nào? Không uh, gia đình anh thì uh, bố mẹ cũng dễ tính lúc đầu thì khó nhưng mà thấy anh lớn tuổi thì là trở nên dễ tính trở lại em dạ. cứ yên tâm khi anh chấp đã chấp nhận thì ba mẹ anh chấp nhận là sẽ chấp nhận về nữa giặt đồ cho vợ được không cái đó ờ, khi nào em rảnh thì em sẽ làm <laughs> ủa lần sau em rảnh em làm không em rảnh không làm hả em đi làm sao em giặt được anh công việc it á nó có bận rộn lắm không ạ à? công việc it của anh là không phải là it phần mềm anh là quản trị mạng với lại à, phần cứng nên là nhiều khi à, là rảnh rỗi lắm vậy có nghĩa là rảnh không có bận là làm việc nhà được và là đúng không đúng dạ anh nhận xét gì về em à, nụ cười của em à, dễ thương anh thích nụ cười của em và và nếu mà em chấp nhận bấm nút á thì à, anh sẽ là một bờ vai tự bình yên mỗi khi em à, làm việc về một mệt mỏi nói có hơi dấp nhưng mà cũng rất là tình cảm bạn nữ cảm nhận như thế nào về bạn nam cảm xúc ban đầu thì cũng không thể nào nói rõ được nhưng mà nhìn chung thì ổn <laughs> rồi cảm ơn em vậy được rồi nhìn chung ổn mà được rồi thôi nhá ổn, ổn là thấy được rồi đó nào để tay nút bấm đi bạn trai động bây giờ trước khi bấm thì à gì vậy kiếm gì đâu đấy vậy nút sửa ghế hả nút nút đây là nút để đây nè bây giờ trước khi bấm á thấy con mẹ ngồi đó mẹ à. tương lai đó nói gì một câu với mẹ à chào bác nếu mà bạn nữ mà chấp nhận con thì con sẽ xem uh, bác như là mẹ ruột của con chấp nhận như mình rồi suy nghĩ kỹ nha một đó bây giờ đó bạn đó bấm nút rồi đó nãy hứa rồi đó bây giờ kêu đi <laughs> chưa kêu rồi bấm rồi nè cái đó là sao vậy bạn gái chưa nắm tay lần nào giờ nắm tay bạn gái thử rồi em xin mẹ xin bác cho nắm tay mà mai mốt mà có dạ. bạn gái cũng xin mẹ trước nha lỡ ơi không có đó sao xin trước không xin trước bây giờ xin trước đi rồi nữa không không sao bác cho con xin uh, khu, uh, trước nha mai mốt có gì bác có dịp không dịp có dịp có dịp không hả thôi đây đây là những chiếc lá xem phim ha mong rằng những cái gì nãy giờ mình nói trở thành hiện thực